hôm nay mình làm cái video này thì để giới thiệu cho các bạn một cái phụ kiện soi hỗ trợ chơi môn bài lá biệt. thì bạn này có đam mê thì nhớ theo dõi hết video của mình nhé thì trên đây thì mình để rất là nhiều cái loại mà liên quan tới ừ, soi nè phụ kiện soi nè thì đây là một số mẫu của bên mình thôi nhé tại vì là cái ờ, góc quay camera hạn chế nên mình để mình trưng bày ra ít thôi chứ kho hàng bên mình rất là nhiều thì bạn nào muốn xem kho hàng của bên mình thì cứ bấm số điện thoại trên 0984353333 thì sẽ có sẽ có nhiều video liên quan mình quay cái kho hàng của bên mình nhé thì các bạn nhớ lựa chọn chủ uy tín để để mua nhé thì bên mình mua thì đều có chế độ bảo hành cho các bạn thì bạn nào mà <clears throat> muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên mình bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình nhé rồi thì để là không làm mất thời gian của các bạn nhiều thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phụ kiện soi là cái hút quẹt thì các bạn nào mà đây trên tay mình là cái hút quẹt soi này, thì cái này hỗ trợ cho các bạn soi bài nó được độ chế bằng cái hút quẹt này các bạn đây nó là một cái bật lửa hút quẹt bình thường mồi lửa đây mồi thuốc bình thường các bạn nhé nè nó được độ chế camera bên trong đây thì nó được chạy bằng ờ, pin như thế này đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem đây rất là thiết kế rất là tinh vi luôn các bạn bằng mắt thường thì sẽ không biết được này thì và cho những cái sòng sới nào mà các bạn cảm thấy khó hay như thế nào các bạn cũng mang vào qua mắt được hết nhé này lắp pin vào chơi thì các bạn nhớ lắp pin ở nhà trước nhé hoặc là cầm theo mang vào toilet trước khi về phòng chơi đó đó đây là cái chỗ mà mà nó độ che camera này thì còn ví dụ mà có hết ga như thế nào thì các bạn cứ mang ra tiệm à, bơm ga này nọ tiệm à, này các bạn bơm bình thường thôi dùng bình thường thôi rồi thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái độ hiệu quả của cái cái à, cái bật lửa này mang lại cho các bạn nhé thì bắt buộc khi các bạn mua một cái phụ kiện nào soi về thì phải có một cái máy chủ để kết nối nó sẽ kết nối bằng cái máy chủ của các bạn nè rồi đây nhớ cái đó bạn quay cài qua chế độ máy ảnh không dây nhé rồi bắt đầu nhớ là chỉnh khi các bạn chơi nhớ và chỉnh vào xong chơi thì nhớ và chỉnh qua chế độ tai nghe các bạn nhé chứ mà các bạn đã chế độ la là rồi tiêu luôn đó đây rồi vào chế độ là là mình thử cho các bạn xem các bạn để các bạn xem là nó đọc bài có chính xác hay không các bạn nhé rồi bắt đầu chơi còn cái camera của các bạn đặt như thế nào khi các bạn đây mình sẽ đây là cái camera trên đây từ khi mà các bạn đặt để cho nó xóa bài thì nhớ là để theo chiều như thế này và đặt bài đặt xuống đó rồi mình sẽ cho các bạn xem nè em mình chốt thay bình thì khi mà các bạn mua bên mình thì bên mình sẽ tặng cho một cục pin rồi nhé đi chơi thì các bạn chỉ cần à, sạc đầy hai cục và mang theo chơi thôi mấy cục pin này hết rồi nè dạ, mình thử pin thì khi mà các bạn đây này các bạn để cái chiêu này là nó đã khởi động camera cho các bạn rồi nhé các bạn nhìn thấy rõ đây nhớ là đặt cái chiều như thế này để camera nó hướng về chỗ mình đặt bài này đó đây các bạn đặt như thế này nó để khởi động mình nè nhớ là đặt đóng kỹ vào để cho nó giữ được ờ, chắc này Đấy, vào được bình này Đó Cái gì rồi này Còn được cái cốc này Đây, thì các bạn nhớ là để theo hướng này thì nó sẽ hoạt động camera cho các bạn nè Rồi giờ các bạn, mình chia bài cho các bạn nhé Rồi, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nè Bằng mua bài cào nhé đây cái khoảng cách học bài của các bạn thì các bạn nhớ là đó đâu không quá xa cũng không quá gần nhé à bán nhà số 4 này mình chia cho các bạn nhé hộp này đó các bạn thấy chưa mình chia mà dán dán nào đều là chọn hết nhé thì cái để tiết kiệm pin cho các bạn thì khi mà các bạn đã cho người ta kinh bài thì các bạn nhớ lót lại để báo ba xong cái thứ rồi các bạn nhớ lót lại để tiết kiệm pin nhé <coughs> rồi thì vừa rồi mình đã test cho các bạn xem vài ván thì các bạn đã thấy độ chính xác và cái độ hiệu quả của cái loại của cái học quẹt này mang lại này thì <clears throat> đây thì các bạn nhớ là làm mua cái hút quẹt này về thì nhớ tập luyện cho nó chuẩn để mang lên xong chơi cho nó tự tin nhé rồi thì các bạn có nhu cầu hay là có thắc mắc như thế nào thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên 0984353333 để được nhân viên tư vấn kể cho các bạn nhé thì bên mình có hai chi nhánh chính đó là bên bên xe miền Đông và bên xe Mỹ Đình Hà Nội thì các bạn ở bên chi nhánh nào gần thì cứ lên tặng chi nhánh thì bên nhân viên sẽ cho các bạn thử và test hàng xem ưng ý thì các bạn mua nhé rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình xin chào và hẹn gặp lại